Ê, tôi là con nghe rất thích ca cô bé bé Chạy vui chơi lung tung Nghịch từng cho đùa ùa vào đàn chim Rồi lớn hơn vẫn là nghe Nhưng mau hơn tôi to hơn Hiểu biết gần hết thế giới Tôi có tên new name Trẻ trâu, trẻ trâu là cùng diều hâu Trẻ trâu là phải thật kha Trẻ trâu là phải đập pha Chứng minh ta là người lớn Trẻ trâu, trẻ trâu là phải đầu gâu Trẻ trâu thật chẳng sâu Trẻ trâu cùng nhau hát vang One, two, three, let's go! trâu trẻ trâu trẻ trâu là phải diều hâu trẻ trâu là phải thật khá trẻ trâu là phải đập phá chứ mình ta là người lớn trẻ trâu trẻ trâu là phải thật gâu trẻ trâu là phải đầu gâu trẻ trâu là cậu chẳng sâu trẻ trâu cùng nhau hát vang